Câu 1 Chị đang học lớp 9 Câu 2 men trip của chị là gan Câu 3 chị rất là nhiều của Rubik Câu 4 chị đang sôi giọng nè Câu 5 chị mê kênh Rubik của Gpem nha Câu 1 chị sắp 20 trở xuống nha Câu 2 kỷ lục của chị là 14 giây 71 Câu 3 chị chơi từ tháng 5 năm 2020 Câu 4 do bạn giới thiệu Câu 5 đam mê dữ lắm Câu 1 mình học trường Tân Thái Hòa Câu 2 lớp 9 nha. Câu 3 mình có rất là nhiều bạn thân. Câu 4 mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu 5 mình giỏi môn văn và môn lý. Câu 1 chắc tùy theo cách chơi của mỗi người nha. Câu 2 lớp stone đồ thì nó sẽ làm đầm và êm hơn. Câu 3 mình đang sử dụng một loại lớp. Câu 4 mình đang thích một loại lớp đó chính là gan stone đồ. Câu 5 nếu là lớp DNM thì mình sẽ chọn 10 ml Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Câu 1, câu 2 cảm ơn bạn rất nhiều nha. Câu 3 chị cũng chưa nghĩ ra nữa. Câu 4 nếu có thời gian thì chị sẽ giao lưu nha. Câu 5 chị sẽ thực hiện thử thách của em trong thời gian ngắn nhất. Câu 1 cảm ơn bạn nha. Câu 2 mình đang sôi giọng nè. Câu 3 đúng rồi mình đang sử dụng app cắt khúc. Câu 4 mình dùng điện thoại để quay. Câu 5 cảm ơn bạn nha. 1 mình cũng không biết nha. Câu 2 mình không có học giải đua với trên kiss Câu 3 mình sẽ thực hiện thử thách của bạn. Câu 4 main khiếp của mình là gan. Câu 5 gan 11 mập rồi nha. Câu 1 tên thật của chị là Nguyễn Phương Vi. Câu 2 chị đang học trường Tân Thái Hòa. Câu 3 chị mơ ước có con khiếp 11 mập rồi. Câu 4 chị mơ ước có lúc gan scandal. Câu 5 chị rất thích tham mờ nha. Câu 1 theo dự định thì main kiếp 2 x 2 của chị là gan Câu 2 chị có chơi Big Keep 4x4 ờ, nha. Câu 3 chị học trường Tân Thái Hòa. Câu 4 cũng được nha. Câu 5 chị sẽ giao lưu trong thời gian ngắn nhất. Câu 1 dạ. Câu 2 con thích Rubik ga 11 m rồi. Câu 3 con thích lớp ga được Câu 4 đi đâu cũng được nè. Câu 5 ước mơ con là công an nha. Câu 1 chị sắp 20 trở xuống. Câu 2 chị chơi Rubik gần 2 năm rồi. Câu 3 men 3 x 3 của chị là gan 356M. Câu 4 chị sống ở thành phố Hồ Chí Minh Câu 5 nếu em thích thì sẽ giao lưu nha Câu 1 chị cũng không biết nữa nè Câu 2 chị 2K7 đúng nè Câu 3 chị sub 20 trở xuống Câu 4 chị ở thành phố Hồ Chí Minh Câu 5 chị cũng chưa biết nữa Cảm ơn bạn rất là nhiều nha Cảm ơn bạn rất là nhiều nha Nhưng mình không chơi 5 nhân 5 nha Favorite cube is gone I like being a police officer I like red His Rubik's Cube brand is gone. My favorite food is hamburgers. Thank you so much for Crafter Time Love Letter. Câu 1, chị học Rubik từ tháng 5 năm 2020. Câu 2, chị sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu 3, chị học trường Tân Thái Hòa nha. Câu 4, chị không có thi học sinh giỏi cấp trường. Câu 5, ngày sinh của chị là ngày 26 nha. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Chúc cho kênh các bạn lên xu hướng và ngày càng phát triển hơn. Tháng chịu số mình.